chào cả nhà chúc cả nhà yêu buổi tối vui vẻ nha bây giờ mình à, sẽ vào cái vấn đề là nhiều cái kênh đưa lên thông tin không chính xác nào đó nhiều kênh đưa lên thông tin không chính xác à, nói về cái vấn đề nhiều cái thông tin à, trên youtube phim không đúng sự thật với cái ừ, đang gửi vào cái thời dịch covid này nhiều cái thông tin đưa lên không sự hoang mang thì cả nhà mình sẽ hướng dẫn sẽ về kênh youtube của mình cả nhà nhé đó mạng hơi kém giỏi khả năng là mình không thể đâu nó trôi cả nhà thấy chưa cái link của mình dán ở đó nha thì đây mình nói là cái nhiều cái thông tin cái kênh của Việt Nam lên những cái thông tin về dịch Covid uh, có um, nó không thể nào mà đúng được với cái nên là mọi người ở ờ, các, cộng đồng người Việt ở ờ, nước ngoài rất là hoang mang nên là chẳng hạn như cái kênh cái vụ mà ở cái một trăm sáu hai đó thế bảo là bao nhiêu người chết trong một ngày đó nhưng mà thực sự là đúng, nhà ăn admin về cái xã hội chứ nhiều khi nó sai sự mà bớt suy nghĩ được ở Việt Nam từ đầu dịch đến giờ ba mươi mấy nghìn ờ, người chết rồi là hoàn toàn là ừ, nghĩ là không có chẳng hạn như ngày hôm nay thì thấy bảo là có hơn 300 người hơn 300 người tử vong thì dịch covid thì không biết là có đúng là nhân dịch covid tử vong hay là, là nó còn do nhiều các cái các cái bệnh khác nó nó đem lại nữa trước khi mà đưa lên cái thông tin khi người nước ngoài xem ấy, thì người ta lại nghĩ là ở ừ, Việt Nam chỉ nói thôi nhưng mà không làm được thông tin của kênh quốc tế kênh nước ngoài đúng sự thật và đúng nội dung kênh của youtuber của ừ, chẳng hạn thì mình phân bộ làm bắt xa mặt đó nhưng mà đây thì video đăng lên thì nói là bắt được Nguyễn Xuân Thành Nguyễn Xuân Thà rồi nhưng mà đến lúc vào video xem thì hoàn toàn không có đúng sự thật như vậy những nhà youtuber ấy, trước khi làm thì tốt nhất là nên làm với cái nội dung thực sự và cái nội dung chính xác của trong cái phụ việc vụ việc đó chứ lồng ghép những cái cảnh bên ngoài này vào ấy thì đó là cắt ghép và chỉnh sửa đấy thì mình có, ờ, ờ. theo như mình thì không nên làm những video đấy để mà youtuber ấy, mình làm là mình phải có cái cái nội dung nó chính xác chứ không có nội dung lồng người khác vào trong cái vụ vụ tai nạn đó hoặc là cái vụ tử vong đó rồi đến ghép những cái hình ảnh từ bao giờ bao giờ vào cái video này người, người xem người ta cũng không không thấy hưng phấn nên là những nhà youtuber tốt nhất là không nên ghép không nên ghép những cái hình không, không nên ghép những cái hình hình ảnh nó không có liên quan đến cái vụ án thì tốt nhất là ờ, không nên ờ, đem vào trong cái video của mình thì tất nhiên là mình, mình cũng thực sự là mình xem nhiều cái video về cái vụ Trần Đức Đô nhưng mà hoàn toàn là đến bây giờ thì theo như kênh nước ngoài ta toàn nói là Việt Nam chỉ nói thôi không làm nhưng mà mình, mình không không bao giờ theo kênh của không theo kênh nước ngoài mình chuyên là à, hấp dẫn nhưng mà đến lúc vào bên trong video mình hoàn toàn là cắt ghép và thông tin không đúng sự thật làm cho dân tình hoang mang mà làm cho cả thế giới cả thế giới đánh giá cho cái ngành y tế của Việt Nam là chỉ có nói và không làm được cho nên là những nhà YouTube và cái ban phải nên nên cho đúng sự thật nhiều người người ta phẫn nộ người ta không không muốn xem video nào là mình phải có micro nó không nhận vào thì là nó liên quan đến cái vấn đề là pin nó bị lỏng đấy thì, thì à, mình tháo ra và mình phát lại để cho những người mà có những cái micro ở bên trong nó có những cái vấn vấn đề gì thì mình cũng đã quay một cái video đó rồi up lên à, trang um, trang của của mình có xem và muốn tìm hiểu về cái vấn đề của cái mic nó nguyên đơn sao sao mà nó không không sạc cắm điện các bạn hãy lấy một cái băng dính lấy cái băng dính cái pin đó thì sau đó là cái cái điện pin đó nó sẽ chặt lại thì nó, nó giữ lại giữ lại và mình sẽ cắm sạc vào là nó sẽ sẽ có sẽ giữ được điện nếu mà các bạn mà không không quấn pin vào thì à, cắm vào thì cái pin nó bị lỏng nó lỏng nó nó không tiếp xúc được với với cái bộ sạc cái chân rác ở trong ấy, đôi khi là nó lâu ngày nó sẽ bị bụi à, nó nó bị bụi mình cắm cái chân sạc và nó không tiếp xúc thì mình à, lấy cái cái giấy ấy, điện ấy, quấn vào cái đầu của cái bút điện xong mình, mình lau nó đi lau đi xong là bắt đầu mình tháo cái cái bộ quấn vòng loa ra lau đi đây là cái video mình à, hướng dẫn các bạn làm một cái khắc phục phụ đề rồi nhé à, à, của VTV giải trí thì, thì các bạn hãy cả nhà mình hãy theo dõi và ủng hộ kênh của VKFK cái tài cái thì ờ, bạn vào châu châu mê hoặc là vào trình và các link đó thì mình đã dán hết rồi các bạn chỉ cần ờ, ấn vào cái link đó các bạn tải về và đăng nhập là các bạn có thể xem xem được nha không phải không, không dính đến không đấy là cái link mình vào phần